xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại phần phát trực tiếp cùng với chị Hiên ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng mình lại có cơ hội để được gặp và quay trở lại với nhau đúng không nào? Không biết là thời điểm này thì à, đã có bạn nào đi học về chưa? Có bạn nào vào xem được phần phát trực tiếp của chị hay là không? Nhưng mà hiện tại chị đã đang có mặt ở đây rồi. À, không sao nếu mà các em phải đi học ấy thì chúng mình có thể xem lại phần phát trực tiếp này cũng không có vấn đề gì. Đồng ý không nào? Bởi vì ngày hôm qua đang phát trực tiếp với các bạn thì mạng lag quá Thế nên là vẫn còn kiểu giang dở ấy Cái bài vợ chồng A Phủ cùng với các bạn ấy Thế nên là ngày hôm nay chị Hiên muốn quay trở lại Để chúng mình cùng với nhau đi nốt về cái tác phẩm Mà hôm qua chị đã chia sẻ cùng với các bạn Rất là hy vọng rằng các bạn có thể lên xem phần phát trực tiếp Ở trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với chị nhá Bây giờ sắp thi rồi Nên là phải tranh thủ thời gian đấy Có thời gian nào dành một cái là phải phát trực tiếp cùng với các bạn ngay và luôn <laughs> Hello hơn 100 bạn đã vào rồi Em đang đi học mà Xin chào Y Võ, xin chào em Thế mà vẫn vào xem được à? Hà Xin chào Trần Quốc Toàn Xin chào em nhá Ok, xin chào Hà Mốc, xin chào các bạn Đông ghê nhở, chị tưởng các bạn phải đi học chứ Ngày hôm nay đã cố tình phát sớm để các đối thủ kiểu đi học hết Mà cuối cùng các đối thủ vẫn vẫn ở đây à? Vẫn đang xem livestream à? <laughs> Ôi lại được học tiếp Phải thực hiện lời hứa chứ Ngày hôm qua đã nói thế rồi mà, đúng không? Ok, xin chào Thùy Dương, xin chào em, xin chào Dung Đó, cũng gần 200 bạn rồi đấy chứ không ít gì đâu nhở <laughs> À giờ này không bị các đối thủ đè rồi này Hà ơi, hiện tại bây giờ là cũng có gần 200 đối thủ đấy nhá Chứ không phải là ít đâu nha Ok, xin chào Quỳnh Anh, xin chào em Xin chào bạn, xin chào em Xin chào Ngọc Oanh, xin chào các bạn Ừ, xin chào các bạn nhé Các bạn ơi, có lẽ là bây giờ chị em mình sẽ cùng quay trở lại với nhau ngay và luôn nhở Được không? Ngày hôm nay chúng mình cùng với nhau quay trở lại với nhau ngay và luôn nhá Ơ mới đi học về á, sớm thế À ok, xin chào các bạn Ngày hôm nay cố tình phát sớm đấy Phát sớm để kiểu một số đối thủ đi học là là là không không xem được <laughs> Được không nào? Các bạn thân mến, chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau trong bài giảng ngày hôm nay nhá Phần chị chia sẻ cùng với các bạn ở trong bài giảng ngày hôm nay nhá Ở buổi ngày hôm qua ấy đang phát trực tiếp cùng với các em thì mạng lag quá Thế nên là ngày hôm nay quay ngay lập tức là phải quay trở lại Chúng ta có vợ chồng A Phủ Chúng mình có vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Rất là nhiều bạn kiểu tiếc hùi hụi bảo là Chị ơi sao chị không phát sớm hơn thế Chị mà phát sớm hơn thì có phải hôm vừa rồi Em đi thi thử vào đúng bài này Thì em sẽ kiểu làm rất tốt không <laughs> Rồi không vấn đề gì Nói chung là cái kỳ thi quan trọng nhất của chúng mình là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới Đó là kỳ thi mà tất cả chúng ta đều hướng đến mà, đúng không? Thế nên là không vấn đề gì cả Bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu với nhau luôn các bạn ơi, các bạn có còn nhớ là ngày hôm qua chị đã chia sẻ cùng với các em cái gì không? Nếu như mà không nhớ thì cũng phải ngay lập tức xem lại phần phát trực tiếp nhá À dạo này chị like bất ngờ quá à. Nếu như không nhớ nữa thì chúng mình sẽ cùng với nhau sử dụng cái cuốn sổ này nhá Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau mở vợ chồng A Phủ ra nha Ôi trời ơi, mở một phát là đến Tô Hoài luôn này, không tin vào tay mình luôn ấy Trời ạ à. Ôi, chưa bao giờ mình cảm thấy mình may mắn đến như thế Các bạn ơi, đây là về vợ chồng A Phủ và đây là những cái thông tin về nhà văn Tô Hoài. Đồng ý. Đây, bây giờ chúng mình sẽ cùng xem nhé. Những thông tin về tác giả Tô Hoài chị sẽ không nói nữa đâu. Hoàn cảnh ra đời chị cũng sẽ không nói nữa đâu. Bây giờ chúng ta đang nói trọng tâm đây này là nhân vật Mị đây này, được không ạ? À? thì cái sự xuất hiện ngày hôm qua chị đã nói với các bạn rồi Đồng ý chưa? Về lai lịch ngoại hình cũng đã nói với các bạn rồi Không nhắc lại nữa Trước khi về làm dâu tài năng của cô gái này cũng đã nói rồi Không không nói nữa nhá Và chúng ta sẽ có này khi về làm dâu cũng không nói nữa nhá Chúng ta sẽ thấy là cái phần quan trọng nhất mà chúng mình cần phải đi tìm hiểu đó chính là đêm tình mùa xuân Đồng ý không nào? Đó chính là đêm tình mùa xuân Và cái một cái nữa đó chính là đêm đông cắt dây chói Đúng không? Nhá, đêm đông cắt dây chói ở phần này Đây, đêm đông cởi chói Đồng ý chưa? Nhá, đêm đông cởi chói Được chưa nào? Các bạn ơi, đây là một cái quyền sổ tay xịn lắm luôn ấy Và đây là một trong những cái ấn phẩm độc quyền của học văn chị Hiên cũng là cái ấn phẩm độc quyền dành cho những bạn nào đăng ký khóa học 10 ngày đấy. Bạn nào đăng ký khóa học 10 ngày là các em sẽ được tặng cái cuốn sổ này. Và với cái cuốn này thì chị nghĩ là các bạn có thể học kiểu rất là hiệu quả luôn đấy nhá Nếu muốn sở hữu cái cuốn sổ này thì không có cách nào khác là chúng mình sẽ phải trở thành một thành phần, một cái mảng mảnh ghép của học văn chị Hiên thôi Và rất là hy vọng sẽ được gặp các em ở trong khóa học 10 ngày để các em nhanh tay dinh về cho mình cái cuốn sổ tay dẫn chứng này nhá Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu này Ở trong vợ chồng A Phủ chúng mình sẽ có, các bạn ơi chú ý giúp chị Cái thứ nhất đó là đêm tình mùa xuân, đồng ý không nào? Đêm tình mùa xuân Chúng mình có ở đây Là đêm tình mùa xuân Hôm qua ấy, chị có ngồi và có phân tích với các bạn Đúng không ạ? Về ba cái nhân tố tác động trong đêm tình mùa xuân này được chưa nào? Chị đã phản hồi lại với các bạn và chia sẻ với các bạn rằng ở trong đêm tình mùa xuân này thì chúng mình sẽ phải ghi nhớ giúp cho chị về gì ạ? Về ba cái tác nhân. Tác nhân chúng ta có đó chính là mùa xuân này. Phải chưa nào? Đó chính là mùa xuân. Đó chính là men rượu. Đúng không ạ? Đó chính là mùa xuân. Đó chính là men rượu. Và đó chính là tiếng sáo. Được không nào? Và đó chính là tiếng sáo. Đồng ý với chị không nào? À, chúng ta thấy rằng là sức sống tiềm tàng được ví như là một cái gì ạ? À, được ví như là một cái hạt mầm. Nhưng mà cái hạt mầm này thì lại bị vùi trong cát bỏng. Chỉ cần một cái điều kiện thuận lợi là nếu như có một cơn mưa đi ngang qua thì nó có thể sẽ bung nở thành cây đời xanh tươi. Chúng ta cũng biết rằng là sức sống tiềm tàng được biết tới là cái khả năng sống ẩn sâu bên trong tâm hồn con người đúng không? Thế nên là chắc chắn phải có những cái tác nhân tác động đến thì cái sức sống tiềm tàng đó mới bung nở được. Được chưa ạ? Và chúng ta có thể thấy ở đây Đó chính là gì nhỉ? Đó chính là chúng ta có ba tác nhân Mùa xuân, men rượu và tiếng sáo không biết các bạn có còn nhớ hay không thế nhưng mùa xuân ở Hồng Ngài đã được miêu tả qua hai cái phương diện chính, đó chính là khung cảnh thiên nhiên. Đúng không? Và khung cảnh con người với những cái hoạt động vào mùa xuân. Được không ạ? Thiên nhiên các bạn ơi, nào lưu ý giúp chị Thiên nhiên ở Hồng Ngài lúc đó như thế nào? Năm đó thì Hồng Ngài ăn Tết sớm Giữa lúc gì ạ? À? Gió rét rất dữ dội Đúng không nào? À gió rét thổi vào cỏ danh vàng rất là dữ dội Và chính bởi vì là cái sự biến chuyển của đất trời Mấy năm, bao nhiêu năm thì chẳng sao, đúng không ạ? Bây giờ thì tự nhiên mùa xuân lại đến sớm Và chính cái sự thay đổi của thiên nhiên đó cũng đã tác động đến cái sự thay đổi ở trong tâm hồn của con người Và chúng mình đã nhìn thấy được cái gì ạ? À, cái sự đổi thay Chúng ta thấy rằng là thiên nhiên được miêu tả qua ngòi bút của nhà văn Tô Hoài ở Hồng Ngài cũng hiện lên một cách rất là chân thực và rất là đẹp đó là hình ảnh của gì ạ? Đó là hình ảnh của những cánh đồng lúa đã gặt hết này Đó là hình ảnh của gì nhở? Đó là hình ảnh của những chiếc váy hoa rực rỡ sắc màu được mang ra phơi ở những mỏm đá này Đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng đó là màu của cỏ danh vàng ửng này Và tất cả những cái gì thân thuộc nhất của thiên nhiên, mùa xuân Với những cái màu sắc, với cái khung cảnh vui tươi Đã được nhà văn Tô Hoài diễn tả qua cái lời văn của mình Đúng không ạ? Thế còn con người thì thế nào? Trong khung cảnh mùa xuân là mùa của sự bắt đầu, là mùa của sự sinh sôi nảy nở Thì đó cũng là lúc con người, à, những cái người dân ở Hồng Ngài họ có rất là nhiều những cái hoạt động vui chơi Hình ảnh của đám trẻ, hình ảnh của thanh niên nam nữ chơi trò chơi ở trên sân chơi và cười phá lên Tất cả những cái đó đã gây ra những cái tác động đối với bản thân của Mỹ Thế nhưng chỉ một mình mùa xuân thôi thì chưa đủ sức các em nhá Chỉ một mình mùa xuân thôi thì chưa đủ sức Chúng ta có một cái tác nhân thứ hai tác động đến đó chính là men rượu Đúng không ạ? Tác nhân thứ hai tác động đến đó chính là men rượu Ừ thì ngày Tết đến, mùa xuân đến thì Mỹ cũng uống rượu Nhưng mà cái hành động uống rượu của Mỹ khá là khác đó là một cái hành động chúng ta thấy rằng nó giống như là một cái hành động nổi loạn ấy. Đúng không ạ? Nó giống như là một cái hành động nổi loạn. Chúng ta thấy là cô này cô ấy uống ực từng bát là một cái hành động thể hiện cái sự phá cách, là một cái sự thay đổi, một cái sự đột biến đối với cô gái này. Thực ra thì mục đích của Mỹ ấy là muốn uống rượu để quên đi thực tại thôi. Thế nhưng mà không ngờ rằng là khi men rượu đã ngấm dần vào tâm hồn thì đó cũng là lúc mà à nhắc nhớ cho mị về thời thanh xuân của mình nhắc nhớ cho mị về quá khứ của mình và chính vì gì ạ à chính vì thanh xuân và quá khứ tươi đẹp thế thế nên bây giờ trong lòng mị bỗng chốc cảm thấy dường như có gì đi có điều gì đó đang biến đổi khi mà rượu đã thấm dần mị cũng không để ý xung quanh như thế nào theo quán tính tự nhiên thì Mị lại bước vào cái căn phòng tân hôn Nơi được coi là một cái ngôi mộ nổi Nơi được coi là ngục thất trần gian Đúng không ạ? Và Mị đã ngồi ở trong đó Lại tiếp tục trông ra Trông ra ngoài thì chỉ thấy trăng trắng Không biết là sương hay là nắng Và đó là cái thời điểm mà tự nhiên bản thân của Mị Cảm thấy gì nhở? À tự nhiên bản thân của mình cảm thấy dường như mình đang phơi phới trở lại Và chính cái sự phơi phới trở lại đó Đã dẫn cô gái này tới một cái suy nghĩ Đó chính là gì nhở? Đó là suy nghĩ muốn có lá ngón ở đây Để ăn cho chết ngay Chứ không buồn nhớ lại nữa Có lẽ giây phút sau một cái khoảng thời gian rất là dài bừng tỉnh Thì dường như đây là cái thời điểm Mị nhận thức rõ nhất về cái số phận của mình. Và chính vì nhận thức rất rõ về số phận của mình Thế nên con người ta mới cảm thấy ở trong lòng mình có nhiều cái sự bứt rứt và cay đắng đến như thế Được không ạ? Con người ta mới cảm thấy rằng là gì ạ? Con người ta mới cảm thấy có nhiều cái cay đắng và bứt rứt đến như thế Mị chỉ muốn chết đi thôi Bởi vì biết rằng cái thực tại của mình bây giờ là một cái thực tại không đáng sống Mị chỉ đang tồn tại thôi đúng không ạ? Mị chỉ đang tồn tại thôi Và lúc đó Mị đã nghĩ đến cái chết Thế nhưng các bạn ơi, chính tiếng sáo Chính tiếng sáo đã dìu tâm hồn Mị Để cho Mị thoát ra được khỏi cái cảm giác đó Và chúng ta cũng thấy rằng đây là cái nhân tố tác động mạnh mẽ nhất Tới sức sống của tiềm tàng của Mị, được không ạ? Đây là cái nhân tố mạnh mẽ nhất để thúc đẩy cái sự bung nở trong sức sống tiềm tàng của Mỹ. Đồng ý không nào? Được không ạ? À? Đây là cái nhân tố gì ạ? À đây là nhân tố tạo ra cái sức bật lớn nhất Được không nào? Ok chưa các bạn ơi bị lag à? Xem được chưa? Xem được chưa các em? Chị chị say mê quá chị không có để ý gì hết Chị rất là xin lỗi các em nhưng mà chị chị chị Thực sự là say mê quá nên là chị không có để ý gì cả Ổn chưa, ổn chưa? Chị ngồi trên này hình như mạng cũng hơi lag một xíu hay sao ấy Các bạn ơi, ổn chưa? <laughs> Rất xin lỗi các em nhá Bởi vì chị nói thật là chị say mê quá Đồng ý không? Các bạn ơi, xong chưa, xong chưa? Bị mờ á? Vẫn bị mờ à? Ô, thế á? Vẫn bị mờ Sao bảo là ổn rồi? Sao các em bảo ổn rồi? Vẫn bị mờ à? Ôi sáng em vừa thi học kỳ mị đêm mùa đông á <laughs> Thương thật sự luôn đây Nào các bạn ơi Sao ạ à? Hơi lác với hơi mờ á Trời ơi, tất cả những cái gì mà gọi là là xấu xa nhất thì bây giờ là là xuất hiện hết ở trong cái phần livestream này rồi à? Thế à? Thế ừ. Vẫn lag lắm á. Lúc mờ lúc nét á, sao thế để chị mở cửa xem wifi có ổn hơn không nhá. Đợi chị chút. Đấy, chị vừa mở cửa ra một xíu rồi đấy Không biết là có ổn hơn hay không Nhưng mà không hiểu sao đấy Hôm qua phát cũng bị lag như thế Đến hôm nay phát cũng lại bị lag như vậy Không hiểu là như nào Không hiểu như nào Ổn hơn chưa các em Nào ổn hơn chưa để chúng mình tiếp tục nhở Ổn hơn chưa nào Ổn hơn chưa Ổn hơn chưa nào Ok rồi đúng không? À ok Em vẫn xem được Rồi Có thể thấy rằng là tiếng sáo Là cái chi tiết được trở đi trở lại rất là nhiều lần Ở trong cái tác phẩm Vợ chồng A Phủ này Và đặc biệt nhá Là nó xuất hiện rất là nhiều lần ở trong đêm tình mùa xuân này Tại sao lại lựa chọn tiếng sáo mà không phải là một cái chi tiết khác? Có thể thấy rằng là đây cũng chính là một trong số những cái chi tiết mà chúng mình cần phải quan tâm đấy Bởi vì sao ạ? Tiếng sáo ở đây là cái hình ảnh biểu hiện cho vẻ đẹp phong tục Nét đẹp văn hóa của người dân miền núi Đồng thời chúng ta cũng biết rằng là Tiếng sáo là biểu tượng cho tiếng gọi cuộc sống, tình yêu. Nó đã lay gọi, khơi gợi lòng yêu đời, yêu cuộc sống và khao khát tự do ở trong Mỹ. Khi mà tiếng sáo xuất hiện ở phía xa Ngoài đầu núi lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi Để rồi lần đầu tiên sau một cái khoảng thời gian dài câm lặng ấy Thì mị đã cất lên những cái lời thì thầm đầu tiên của mình Và những lời thì thầm đầu tiên ấy là những cái lời thì thầm mà giống như là Tiếng sáo bây giờ giống như là một cái mũi tên đã xuyên qua được cái hàng rào băng giá để chạm vào trái tim của Mị. Để Mị bây giờ đã cất lên những lời thì thầm đầu tiên. Đúng không ạ? À? Mày có con trai con gái rồi Mày đi làm nương Tao chưa có con trai con gái Tao đi tìm người yêu Những cái lời ca hò hẹn những cái lời ca mà gắn với tuổi xuân của Mị, với thanh xuân của Mị Dường như tất cả bây giờ đã trở lại Thế rồi tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng Mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lừng lơ bay ngoài đường Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị theo những cuộc chơi, những đám chơi Có thể thấy rằng là tiếng sáo đã trở đi trở lại rất là nhiều lần Ngay cả khi mà Mị đã thoát được ra khỏi cái tâm lý là không muốn chết nữa và bây giờ dường như là tâm hồn của Mỹ đã phơi phới trở lại Và Mỹ rất là muốn có thể được đi chơi Đúng không nào? Mị rất là muốn có thể được đi chơi Mị đã có những cái hành động cực kỳ quyết đoán Cực kỳ là gì ạ? Bùng nổ luôn Đó chính là thắp sáng cái ngô căn phòng của mình này Tại sao lại phải thắp sáng căn phòng? Cái hành động đó cũng thể hiện gì nhở? À cái hành động này cũng thể hiện rằng là cô Mị này ấy Cô ấy đang muốn thắp sáng tương lai của chính mình Và cô ấy muốn là cô ấy sẽ đường đường chính chính Để có thể đi chơi Đúng không ạ? Sau đó thì búi lại tóc vén cái váy hoa Để gọi là trải chuốt tân trang lại bản thân mình để chuẩn bị Bởi vì trong lòng Mị chỉ đơn giản nghĩ rằng là Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi Bao nhiêu người con gái ở Hồng Ngài này lấy chồng rồi vẫn đi chơi mùa xuân Mà trong khi Mị với cả A Sử lấy nhau mà lại không có lòng với nhau Thế là cô gái này đã có một cái hành động rất là quyết đoán và dứt khoát Đó chính là tôi phải đi chơi nhưng mà không ngờ rằng cái mong muốn đó lại chỉ có thể diễn ra trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn Bởi vì chúng ta thấy rằng là thằng A Sử nó đi về Nó nhìn thấy Mị chuẩn bị muốn đi chơi Nó có hỏi nhưng Mị không trả lời gì cả Và cuối cùng nó đã trói Mị bằng một thúng sợi đay Thế là cả đêm mùa xuân hôm ấy Mị dường như là cái thúng sợi đay mà thằng A Phủ nó dùng Thằng A Sử nó dùng Chị xin lỗi nhá là A Sử Thằng A Sử nó dùng Nó đã trói buộc thân xác của Mị ở đó Nhưng nó lại không trói buộc được tâm hồn của Mị để rồi đêm hôm ấy, tâm hồn của Mị vẫn trở về quá khứ. Mị vẫn cảm thấy dường như mình đang đi dạo chơi giữa mùa xuân thiên nhiên tươi đẹp ở Hồng Ngài, trong những đám chơi, trong những cuộc chơi. Mặc dù là thằng A Sử, nó đã trói Mị nó đã thổi tắt đèn, nó đã đóng sầm cửa lại với cái mong muốn là triệt tiêu đi cái khả năng sống, khả năng phản kháng của người con gái này. Thế nhưng mà Mị không bị cho điều bị Mị không bị cái điều đó ngăn cản bước chân của mình. Cả đêm hôm ấy lúc mơ lúc tỉnh Thế nhưng mà cũng đã có một cái khoảnh khắc ngắn ngủi như thế Để mỹ được sống với những cái ký ức tươi đẹp mà bản thân mình đã trải qua đúng không ạ? Và cho đến khi mà nghe thấy tiếng chân ngựa đạp vào vách thì đó cũng là lúc mà mị vùng bước chân đi và cảm thấy là gì ạ? Nhận ra được cái hiện tại nghiệt ngã, đau đớn của mình. Và có một cái chi tiết mà các bạn phải hết sức chú ý giúp cho chị nhé. Đó là cái chi tiết mà nhân vật này cựa mình xem là đã chết hay chưa Bởi vì là Mị có nhớ là ngày xưa ở nhà thống lý Pá Cha ấy có một người đàn ông đã trói vợ ở nhà Sau đó đi chơi ngày xuân 3 ngày mới về Đến khi về thì Mị đã Thì cái người đàn bà đó đã chết Ở trong cái căn nhà đó rồi Thế nên Mị rất sợ Và Mị đã thử cựa mình Cựa mình để xem là mình còn sống hay đã chết Và đó là một trong số những cái chi tiết Biểu hiện cao nhất cho lòng ham sống Bởi vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là Người ta sợ chết là vì người ta ham sống mà Đúng không ạ? À? Người ta sợ chết là vì người ta ham sống Người ta phải là người ham sống thì người ta mới sợ chết Thế nên đồng ý với nhau một điều rằng là qua cái đêm tình mùa xuân này Chúng ta có thể thấy bản thân cô gái, bản thân Mị là một người mang trong mình một cái sức sống tiềm tàng vô cùng mãnh liệt Và cái sức sống đó chưa bao giờ bị lụi tắt chỉ là nó đang tìm một cái thời cơ nó đang tìm một cái cơ hội để nó có thể bung nở mà thôi mặc dù sau đó mị đã quay trở lại cái cuộc sống câm lặng lùi lũi như một con rùa đằng sau xó cửa của mình thế nhưng phải thừa nhận rằng nói như nhà văn lỗ tấn thì đêm tình mùa xuân này giống như là một tia lửa nhỏ báo hiệu về một đám cháy lớn ngày mai đúng không ạ? Và quả thực là đêm tình mùa xuân này chính là một trong những cái tác nhân rất mạnh mẽ ảnh hưởng đến cái hành động quyết định cứu người và tự cứu chính mình của Mỹ ở trong đêm đông. Được không nào? Các bạn ơi, với cái phần mà chị vừa giải thích và vừa lý giải vừa hướng dẫn cho các bạn như vừa rồi thì các em có hiểu thêm về về về đêm tình mùa xuân không? Vậy là trong cái quá trình phân tích nhân vật mị trong đêm tình mùa xuân Các em cứ bám sát vào ba cái tác nhân cho chị Đó là mùa xuân, đó là men rượu và đó là tiếng sáo Sau đó từ ba cái tác nhân này chúng mình sẽ triển khai về cái sự thay đổi cảm xúc và tâm lý của nhân vật mị các em hiểu ý chị không ạ? À? Thì từ những cái chi tiết như vậy Chúng ta sẽ rút ra được một điều rằng là bản thân cô gái này Cô gái người dân tộc Hờ Mông này Cô ấy là một cái người mang trong mình cái lòng ham sống vô cùng mãnh liệt được không ạ? À? Hay lắm chị ơi à <laughs> Rất cảm ơn em nhá À thế à Ôi thế á Ôi mấy đứa hôm nay yêu chị thế <laughs> À thế à Ok Minh Huyền Có ạ à, tốt đúng không Lâu lắm rồi chị mới cảm thấy chị chậm rãi như thế đấy mấy đứa ạ à. Chị nói thật Good job luôn à Được xin uh, xin cảm ơn nhá Rất cảm ơn các bạn Đương nhiên là ấy cái phần này vẫn chỉ là cái phần mang tính chất định hướng thôi Chứ như bình thường là đáng lẽ chị em mình còn phải làm kỹ hơn với nhau từng chút, từng chút, từng chút một nữa cơ Được không ạ? À? Thì đấy là đêm tình mùa xuân và diễn biến tâm lý của nhân vật Mỹ được không ạ? À? Đó là đêm tình mùa xuân với diễn biến tâm lý của nhân vật Mỹ. À các bạn ơi, à, còn đêm đông nữa, còn đêm đông nữa có lẽ là ngày mai thì chúng mình sẽ lại tiếp tục gặp nhau nhá <laughs> Và thời gian như thế nào thì chị sẽ cụ thể thông báo với các bạn để các em chuẩn bị tinh thần nhá Bởi vì chị nghĩ là Vợ chồng A Phủ cũng là một tác phẩm quan trọng mà đúng không? Thế nên chúng mình cũng nên chuẩn bị tốt nhất có thể cho từng tác phẩm để kể cả à, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia có vào tác phẩm nào Thì chúng mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhá Đồng ý không nào? Và đương nhiên là chị Hiên rất hy vọng các bạn sẽ có thể gặp những chiến binh của chị ở trong khóa học 10 ngày đấy Bởi vì trong khóa học này chúng mình sẽ học vào tháng 6 và chúng mình sẽ có 10 ngày để tút lại toàn bộ kiến thức luôn Nên chị rất hy vọng các em có thể chủ động tìm hiểu về khóa học này và trở thành một mảnh ghép của học văn chị Hiên Trở thành một chiến binh để năm nay đồng hành cùng với chị nhá Được không nào? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì buổi chiều ngày hôm nay Ngày mai chúng mình sẽ lại tiếp tục Còn vào mấy giờ thì các em cứ chờ đợi nhá <laughs> Được không nào? Chúc cho các bạn sẽ có một buổi chiều và một buổi tối thật là vui vẻ Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha Bye bye